anh em thì là đấu là cái sắp đi lấy đi lít dạ, đi, đi không không à sắp bên nào sắp bên nào nẻo nào đây sắp phải đây chắc đôi vào cái cân đáng tiền xuống tiếp tay chưa dạ, hai triệu rồi ai đáp chắc 5 triệu cái mở chịu đấy đánh chắn đánh chắn rồi năm triệu bán cả hai mặt à đẹp dạ, rồi năm triệu đẹp năm triệu đẹp à, rồi năm triệu xong chưa đẹp rồi năm triệu đó đẹp năm triệu đó đi thế tôi thừa thêm riêng năm triệu nữa anh tránh rồi anh tránh thì anh ờ, tránh ờ, rồi anh nhả nhả nhả đúng màu đắt đi anh đá năm triệu à năm triệu dạ. à trăm năm triệu chiêu nhà có bốn triệu đi chiêu anh nuôi anh thôi đây này. đây bắt anh bốn triệu về đây bốn triệu về đây sắp đôi biệt này xấu đấy ăn đi ăn đi đéo cho bạn ngủ thế được luôn được ăn thì đéo ăn đúng là hai triệu hai triệu hai triệu Ôi cái thu uh, hai triệu. Cái thu hai triệu là ít. Đúng rồi cái gần làm việc. Giết cái tiếng này phải đánh hai triệu cho cái nó chết đi. Cái hỏng đi. Đúng rồi cái gần làm việc. Nè năm triệu. Nè đánh, đánh cầu. cái làm việc đây. Đúng rồi cái cân lẻ thừa. Bao nhiêu? Lẻ thừa sinh hoạt. Nhận. Lẻ vào 5 triệu thôi nhá. Nhận mặt nhá. À. Ông làm từ thiếu ngoài đi, từ thiếu ngoài ấy, 5 triệu lắm. Từ thiếu ngoài nhận mặt dạ. rồi. Nhận 5 triệu nhá. Nhớ từ 5 triệu. Nghe tới 5 triệu nữa Em nhảy tới 10 triệu Phải nhiều đấy nhở Nhảy tới 10 triệu kìa Thằng đây vừa mới ăn tính trước nếu đến lúc có triệu Nhân này nhân bàn tới tính trước lấy bàn rồi triệu Mở đi Mở ừ. bụng đi Mở đây Hai Đôi mắt lấy cu Đôi mắt Chịu rồi Đi rồi Đi Má đẻ Này rồi Lại chịu 2 triệu nhục thế đây nữa này <laughs> Đây mà biết rồi Nhà này 2 à ừ. Đấy rồi đưa đưa cái bát lên này là cái không hút được cái bán là gần tất đấy cái bán tất lẻ khùn đấy địt mẹ cái xong anh cẩn thận ngồi xuống đừng tưởng xăng sổ nước nước đánh nhà nước vào đi xong địt mẹ nước bát đi đừng tưởng xăng sổ mẹ nó lướt bên nào rồi bên tay bắt cũng nhất định tôi là chủ nhà đừng mẹ mày tới mà bắt đây mà chủ nhà thì không mang mẹ bắt đĩa của nhau quần đến nữa về ngớt mang cho tao cái đĩa cho ba kia bịt được bịt ăn bốn cùi hết đi Đâu cứ tưởng mẹ có tí xăm trổ vào đây mà. À đừng có lấy gì ra. Đây không không nước nhất gì đâu. Lần đây, nắm lần này về đúng rồi cái cái sóc chân tay ngay bát đỡ đỡ đâu nếu mà ông ở ngoài mẹ ông cứ nói nhiều thì quân đâu quân đâu đâu em có nói đâu mẹ quân là ông của mẹ quân cắn rồi nhà ông đi đâu đỡ gì mẹ quân này hết ngáp luôn này phải ngáp nó đã ngáp rồi ngáp đồn là thì được rồi ông ở ngoài chờ về mẹ ông theo phe nó cứ nói ra tính ờ, chốt mõm một cái là này thì phải đừng có làm nhảm nhá không làm nó ít thôi thôi toàn anh em cả thôi nãy giờ tôi chưa nói gì nói tôi chưa lên tiếng đâu nhá rồi cái xong cho cân tay cho nó thoải mái đi tôi đến nhà ông tôi chơi đấy cân tay ngay bát vào chỗ khác mà xem đánh mẹ dứt tay đi đây sóc nghe được chưa để như này được đấy, chưa cứ để mẹ ra giữa này cứ đi đây để giữa cho ông đánh chưa đánh chưa đánh luôn đi đánh luôn chắn này chắn này chịu lẻ hai triệu trận hai triệu hãy làm việc lẻ tư sinh không không có đáng này bao nhiêu đây năm triệu nên nhà đây xuống ba triệu đủ năm triệu đi hai năm triệu năm triệu nhà kia hai ba triệu ba triệu đỡ tất à đớp tắt đấy năm triệu. triệu đấy không tính đấy đớp hết tiền thì tắt không đớp được được chưa thôi lẻ vẫn còn 5 triệu mà năm triệu nữa không lẻ vẫn còn 5 triệu nhỉ không em tôi nhận 5 triệu này nhá bốc nhỉ xong chưa đấy. xong chưa mở này đấy mở đây rồi rồi nhà thiều 5 triệu đó chịu cho chung hai triệu đấy đây thôi năm triệu đã chui đâu hai triệu không chui về đây về đây năm triệu lượn này sắp rồi đây đây đây hai triệu đây đây hai triệu đây hai triệu nhanh nhanh nhanh nhanh bình tĩnh làm sao mấy triệu kia mấy triệu sang tiền sang tiền của sáu triệu ê lại thừa 5 triệu thì dám ăn đúng là ngu thế nhỉ đây được chưa này để thắng đấy cho các bố hai triệu đỡ phải ngước sóc dài tay đấy không ra lẻ <coughs> trái làm việc nè tắt đôi máy làm việc xuống rồi nè vẫn được nhận được. ăn vô này đấy đấy đấy ừ. tôi nhận được công ra, tính trước ra đéo nhận không cứ dạ, số đấy cứ số loạn lên mình nghe một cái này nghe một cái này chật tự đi đã thu rồi đấy đôi mặt cái gần à, lẻ thừa sạch mặt cộng 5 triệu nhận ừ. rồi thừa thừa ngoài lẻ thừa 10, 5 triệu nữa thừa thiếu đâu bước vào đây 5 triệu lẻ xuống cả người đi lại đủ mười năm triệu lẻ mát máy đi cứ xuống đi mua ông nào mua ông nào cũng đấy 5 triệu đánh 5 triệu 5 triệu mua ông ờ. nào đấy mẹ riêng làm tí cãi nhau rồi hai nhà 10 triệu đây à, hai nhà 10 triệu đây rồi đây đánh thêm 10 triệu đây này hai nhà đánh bao nhiêu 10 triệu gì con này đánh bao nhiêu ừ để yên để yên này ai còn xuống được lẻ nữa xuống tất đi xuống cả người đi sạch mật lẻ cộng 10 triệu thừa ra đấy thừa triệu à lẻ thừa 5 triệu đánh vào mô đánh vào mặt kia xuống tất đánh vào mặt anh trai anh em gì đấy anh trai em còn 3 triệu gì không gửi xuống mày cứ đánh xuống mặt cái cái nó ăn hết thôi rồi không nhầm cho đỡ nhầm lẻ thừa sạch mặt cộng 5 triệu 5 triệu nhận rồi rồi mở đi đây nè nhận thừa năm triệu riêng chưa ngoài này nhận năm triệu đánh lẻ đánh chắn đánh lẻ đánh chắn không chưa rồi mở nhá lại đúng cái năm triệu cho mở bát này cho đây mở bát anh mở đi đâu mua mày đâu nắm đây. nắm chẵn đi mở đây sập đôi thì lồn thứ này năm triệu này dầu dầu đủ ăn đâu đây 5 triệu đây đây 5 triệu à 5 triệu ba nhà mỗi nhà 5 ừ. triệu này đây 5 triệu 5 triệu tôi là tứ tử liền nhanh cũng năm năm đéo đều năm Đếm đi. Tí phải thu đấy, một hai ba bốn thu mới ăn. Bỏ đây đã. Ôi, bỏ đây. Thu là phải rồi. Báo chỉ sẵn nữa. Đã thua sẵn. Sai thì nằm bãi bờ bao năm mẹ mấy ông ịt cả đôi mấy cái đồng lẻ này à, mấy cái của hơn phân thế nào ấy nhỉ hơn ra là hơn vân nhưng mẹ người ta đập hộp luôn Ê, mình tính giải thiếu một nghìn này mày báo gì sang đập hộp luôn cái đã thua rồi điểm ra à, quay chậm quay chậm thì đánh chắn đôi mặt cái cân này đánh đánh đánh đánh đánh em giả tay nào xuống dưới tay đi đôi mặt cái cân lẻ vẫn được nhận lẻ thơ ờ, 10 ừ, triệu ừ, nhận là vẫn phải đấy xong chưa lẻ thơ 10 triệu nhận 10 triệu nhận 10 triệu lẻ quan 10 triệu khác không được phân nào hết đây em ăn 5 triệu chấm từ 5 triệu đây làm đây 5 lẻ thơ 10 triệu đâu hai ba bốn năm triệu nẻ vẫn còn 5 triệu khác này đây em nhận 5 triệu rồi nhá nhận rồi nhận đưa 10 triệu tôi nhận 10 triệu nhá nhà nào nhận 5 triệu đây 5 triệu đây 5 5 triệu nhận rồi đây đây thêm 5 triệu nữa vào đây vào cùng mua đây là này 10 triệu nhá còn ai nữa không nẻ còn ai ờ, đây là của cả hai nhà này đúng không đâu của một mình tôi đấy hai nhà thì tôi nhận 10 triệu chắn còn gì nữa không như ông đánh chắn không thôi rồi còn lên tiếng nữa mở đi mở chẳng biết đấy không được phát nào đồ này đánh đánh hai đầu chết 5 triệu đâu chắn này bên lẫn rồi hai triệu hai triệu mua vài tay lẫn năm triệu nhá năm triệu mới mười triệu thừa là mười triệu hai ba bốn năm này mấy triệu năm triệu năm triệu ủ đánh to thế anh ba bốn năm này hai hai triệu một hai này hai triệu này rất là ba bốn này ra được sáu bảy tám chín mười này anh bạc sâu nhỉ hai nhà này đang yên quanh vào quay vào mẹ chết à. đôi mặt kia đang đáng tiền bốn triệu là cắn không lương bạc tiếng nữa à? chuyển theo cầu này bẻ bẻ bẻ cầu đấy chặn thừa sinh mặt nhận chặn thừa sinh mặt mẹ nào anh em là chặn nhận đi mời ông kia anh mời ông kia anh này xong à? chưa nhận rồi thế cô chắn là nhận rồi thoải mái đi chắn xuống nữa đi đã bẻ cầu cho chết hẳn luôn triệu nữa nếu mà tôi cái tôi vứt năm triệu này mười năm triệu nhá rồi nhá ba anh mẹ triệu cũng được năm triệu cái gì đấy thì bốn triệu cái gì đấy một hai ba thật năm một đấy cho này mười năm triệu nhá chỗ này mười triệu đấy bốn em một tôi này năm triệu vứt đây này năm triệu vứt đây này chắn nhận sạch vâng. mặt rồi này thẻ con thừa 5 triệu nữa. Đây, đây, đây. đây. ông nào có phần. Vâng. Ông nào có phần. 1 2 3. Cứ giành nhau. Khi nhau chết. 1 2 3. Mấy ngày rồi Vẫn còn 5 triệu nữa. Từ. 2 3 4. Rồi mồm triệu này tối sổ này. 10 triệu rồi, anh căng đi. Anh thế. câu bây giờ trả. Cứ từ ăn nào mình ăn nào nào cày đấy nhà bẻ cầu ra 5 triệu đây 5 triệu cầu đang bẻ đang 15 triệu mẹ căng lên 5 triệu, 5 triệu. rồi bao nhiêu này 10 triệu cả căng đấy căng mà muốn năm năm triệu 15 triệu 15 triệu cả Đẹp lắm vâng, Tổng cả hai bên 15 triệu đấy à cái ăn được tí 5 triệu người kia 5 triệu à 2 3 4 5 đấy bẻ cầu rồi nào, đưa, đưa, đưa, đưa, đưa, đưa tôi cái bát đây này. Nào. Ừ, cầu đứng cầu gì nhỉ? Cầu đấy. Mua mấy tay này thì nghĩa không gỡ được một tay. đưa mà cứ ăn ăn tiền. Còn nhà công chất. Mày à, ăn kiếm nữa cho hết tiền. Bẻ đáng cầu trắng bây giờ quay lại này. Cầu cứ truyền đi làm đánh đi đánh bình truyền quá thật ừ. đánh thoải mái thấy không giết tứ tử đuổi đen nhà này về ba đen đuổi đen này ba đen xuống này đôi mặt cái gân này lẻ thừa sạch mặt cộng 10 triệu nhận lẻ xuống nữa tôi nhận cho tiếng tôi đang thua tiếng trước đang thua to để tôi nhận để, để tôi xuống 5 triệu này lẻ xuống cả người đi thôi, thôi 5 triệu ơi lẻ xuống thoải mái nữa đi 15 triệu nhá ông trả tôi lại đi để tôi ngoài 5 triệu tôi mất ra ngoài đấy à, mất nó nhận hết rồi thì nhận mặt nó xuống cả mặt thế anh chung với mày 5 triệu nữa ừ nào là 10 triệu Ông đưa ra ngoài đấy, mất vào của anh em mình tất ý Chung ừ. thì mày để vào mô đấy Đó, này 10 triệu của ai Hôm hai nhà chung để giữa đâm mẹ đỡ mình cay nhau cho này Xong chưa? <coughs> Ông này nẻ ờ, thường ngoài 10 triệu Mặt cộng 10 triệu Nhận dạ, này, mở này Mặt trận của tôi Khoan, tư Để 10 triệu riêng xuống vào mặt đi nó bảo xuống cả người đây mặt có người đâu đắp vào đấy công cứ mang thế được 10 triệu này là 10 triệu còn hai mươi triệu đúng không để để còn góc đây, đây tổng 25 triệu nhá mày mất hai mươi triệu xuống tổng 25 triệu nhá thế là nhiều đấy có đỡ được không đấy vâng, có tiền giang không xong chưa cái hô đi để còn mở bát nào nẻ đưa sạch mặt cộng 5 triệu thôi nhận mở này mở địt mẹ thôi ăn hồn rồi địt mẹ mày chết chưa nào bây giờ như nào làm đi làm rồi nào tôi ra cái mặt chắn này mặt đấy đi cứ giam cho người ta đi xong rồi nếu mà lấy tiền thì tôi đưa cho bao nhiêu đây 10 ờ, triệu là 5 triệu tôi cầm 10 triệu vậy nhé bốn ờ, còn, tiền không tôi đưa cho năm triệu triệu đây còn 10 triệu 10 triệu tiền đấy 10 triệu đấy anh 10 triệu hai triệu chung nhau rồi anh chung với mày 10 triệu đúng không rồi ờ. trả 10 triệu đây ờ trả gốc anh 10 triệu này ờ với không bao thuốc đâu ở ờ, đây chào các bạn cái nội dung của đoạn clip vừa rồi đó như này này mấy cái ông xăm trổ ấy là phối hợp với nhau để bịp cái ông áo đen tức là ông chủ nhà ấy bởi vì cái ông chủ nhà nó hống hách mới vào đánh ờ, đập bát đập đĩa các kiểu con là điều ấy chưa thì mấy ông này cay cú quá này phối hợp với nhau là, bịp cái ông chủ nhà này và cái đoạn clip sau này là tôi quay để chỉ rõ cho anh anh em biết là mấy cái ông xăm trổ này bị bằng kiểu gì thì nếu như ông nào mà xem clip để ý thật kỹ ấy, thì là thấy là cái ông sóc cái ấy, có một đống tiền ở trước này rất là dày và trong đống tiền đấy thì là đã ngụy trang một cái sản phẩm này đây là cái chip alpha báo dung đấy cái chip alpha báo dung này có thể dán vào hai đồng tiền để nó trở thành một đồng tiền và sau khi đấy là để vào một đống tiền đấy thì người ngoài nhìn vào không biết được đây là con chip ta để trong này đấy con chip này có thể là để trong ví cũng được nhưng thường thường người ta hay dán vào đồng tiền đấy và có một cục dung nữa cục dung này đeo cho người sóc xong đặt xuống là nó báo lẻ là một dung tứ tử hai dung sấp đôi không dung còn cái này ấy, chỉ cần đưa mỗi quân thôi còn bát với đĩa là xanh chín hoàn toàn cứ sóc xong đặt xuống cách khoảng tầm 30 phân đây là nó báo lẻ một dung tứ tử hai dung sóc đôi không dung còn bây giờ tôi sẽ test thử cho các bạn xem ví dụ như các bạn sóc các bạn đưa ra ngoài này hai dung là tứ tử này đấy đưa ra ngoài này đưa vào ví dụ các bạn sóc ở bên trên này đúng không đấy đặt xuống đây hai dung là tứ tử còn cái thằng lẻ này các bạn nhìn để ý thằng lẻ này lẻ nó sẽ là một dung đây các bạn đang xong trên này đào xuống này đấy đấy là một dung là lẻ còn riêng về cái dạng sấp đôi là không dung đây tôi đưa lên cho các bạn xem này sấp đôi nhá đúng không sấp đôi để đây chồng quân chồng vị nó đều đều báo đấy là sấp đôi cái này khoảng cách khoảng tầm 30 phân sóc xong đặt xuống là máy nó báo chuẩn gần như là tuyệt đối nếu như ông nào đánh quen thì đặt tầm 90 phần trăm 90 đến 100 phần trăm còn đánh không quen thì là phải alo ra số điện thoại để tôi hướng dẫn cách đánh như thế nào đơn giản có rất nhiều rất nhiều các cái mà các bạn không thể biết được ví dụ như là các bạn sóc thì phải sóc ở ngoài sóc ở ngoài này chứ không phải là sóc ở trong này sóc trong này nó không nhiễu bạn sóc ngoài này đặt xuống là nó báo chuẩn 100 phần trăm thằng sóc đôi này không rung này thằng lẻ một rung này đấy tương tự nó sẽ là hai rung đấy đây tôi sẽ để cục rung trong người tôi sẽ sóc cho các bạn xem để các bạn biết là nó như nào bát cái đĩa là xanh chín này đấy xanh chín chưa là số này không dung trong tôi nhận được cái tín hiệu là không dung rồi chắc chắn 100 trăm là sấp đôi vừa nhảy một vĩ này vừa này cái vị này đang nằm đây nó nhảy này sóc lại nó kê trên trên trên trên bát một dung một dung chắc chắn 100 trăm là lẻ đấy cái độ chính xác của nó gần như là tuyệt đối đấy đây này sóc lại phát nữa này một dung lẻ rồi đấy đấy là cái sản phẩm của ngày hôm nay anh em nào cần tư vấn có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại anh chạy lên màn hình nhé ok chào tất cả anh em